Mến chào quý anh chị cô chú khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường Tôn Ngọc Vân để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà một trệt một lầu Căn nhà chúng ta có diện tích chiều ngang là 3m2 chiều sâu là 8m đường trước nhà là 7m ô tô xe tải vào thoải mái hẻm thông thuận tiện cho quý anh chị à, buôn bán nhỏ lẻ hoặc mở à, tiệm neo hoặc xì ba được chủ gửi bán với giá là 1 tỷ hình thức mua bán là công chứng vi bằng